chào anh em quay trở lại với ờ, điện tử nghe nhìn uh, Tech Casino thì uh, của Tân macao thì uh, thưa anh em nói về bộ môn sóc đĩa bịp thì uh, công nghệ bây giờ uh, có rất nhiều công nghệ hỗ trợ anh em chơi bộ môn sóc đĩa bịp anh em mà đưa được vị vào thì mình sẽ đánh các dòng bệ dòng quân cảm ứng nếu mà không đưa được uh, vị vào thì mình sẽ đánh gì mình sẽ đánh bát đánh đĩa đúng không ạ thì uh, hiệu quả đơn giản dễ chơi nhất thì đó chính là cái dòng uh, bát tàng hình không tang thì ở đây Ờ, hôm nay à, ờ, Tech ờ, Casino của tuân Maca sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm đó là bát tự động bát tàng hình không tang tự động nha anh em dòng bát tự động đánh sóc đĩa bịp rất là hiệu quả đơn giản dễ dàng kể cả những anh em gà mờ mới tập chơi sóc đĩa bịp cũng có thể chơi được vì anh em chỉ cần sóc cái thôi là anh em sẽ nhìn được nó là chẵn lẻ tứ tử sấp đôi như thế này rất là đơn giản đấy để chơi được thì anh em cần một con bát đây là bát uh, tàng hình tàng hình không tan, bao tét nước tét lửa đấy anh em khò qua lửa cũng không ảnh hưởng gì cả ngâm nước cũng không ảnh hưởng gì à, còn một cách test đơn giản nhất mà người ta hay test đó chính là test bằng uh, đèn led thì anh em có thể nhìn này đi bát trong suốt cạnh bát trong này đấy. úp lại cho anh em nhìn thấy chưa trong đúng không ạ thường thì những con bát thế hệ trước ấy thì soi vào đít nó sẽ đen ngòm như thế này đen ngòm đi nhưng mà anh em nhìn đít trong này các cạnh này không hề có một cái gì trong Đấy. đây là một cách kiểm tra cơ bản nhất cho anh em còn ờ, anh em ngâm nước Đấy, test lửa thoải mái nhé anh em thì uh, cách chơi con bát này như thế nào thì cũng rất là đơn giản thôi bát tự động mà anh em chỉ cần một bộ màn dây một bộ màn dây như thế này và một con bát Đấy. mình sẽ mở màn dây lên cho anh em xem <coughs> và sóc cái thì anh em sẽ hiểu là con bát này nó đánh như thế nào đây là các bộ màn dây khoảng cách bát của những bộ màn này thì lên đến khoảng 15 đến 20 mét Đấy. 15 20 mét anh em hoàn toàn có thể ờ, anh em đi chơi có kỹ thuật thì làm thì anh em sẽ có người làm kỹ thuật người ta sẽ làm ở phòng bên cạnh hoặc là khoảng cách xa 15 20 mét còn anh em muốn đánh không giới hạn khoảng cách thì liên hệ trực tiếp với Tuân Macau qua số điện thoại 097407 từ quý 3 hoặc là 084417 từ quý 9 để à, được tư vấn chi tiết hơn thì những con bát này có thể đánh được không giới hạn khoảng cách nha anh em từ 100m à, đến 1000m à, rồi Bắc và Nam kể cả là đánh ra nước ngoài đánh được Đấy, anh em nhỉ? tứ tử úp bát phát là nhìn thấy luôn anh em nhìn thấy các bộ màn này không tứ tử để màn cho anh em nhìn thấy này Đấy, anh em theo dõi con màn này nhé em nhìn này. mình chỉ việc sóc cái đưa bát vào sóc cái Đó. nhìn rõ như ban ngày luôn sấp đôi mở cho anh em nhìn này sấp đôi tiếp tục này thời lượng pin của con này cũng nói chung là khá là ổn anh em muốn tiết kiệm hơn thì sử dụng cái dòng à, bát tự động à bát à, khiển còn những con bát tự động này thì à, mỗi lần mở bát như thế này úp bát này Đấy, thì mình được khoảng 200 lần được khoảng 200 lần như thế anh em hoàn toàn có thể đánh được 200 lần dạ, mình ra vào tiền hợp lý ấy, thì cần khoảng vài chục tiếng trăm tiếng mở bát như thế thôi là anh em sẽ vét hết tiền cả làng rồi đấy kể cả là người ta có sóc dồn bị nhé sóc dồn bị sóc dồn bị thì thì anh em vẫn nhìn rõ nét bình thường như kiểu là nhìn xuyên qua bát luôn à, tứ tử nhé tứ tử xanh này rất chuẩn xác luôn tiếp tục này ừ. anh em thấy có nhìn được không ạ lẻ ba xanh một đen này rất rõ ràng và sang nét với những cái bộ vị ờ, đen như thế này thì ờ, quá là đơn giản rồi không ạ thế còn với những lá bài đỏ thì như thế này với những lá bài đỏ thì cũng thế thôi con này soi được cả màu nha anh em mình sẽ lấy một những bộ vị đỏ đây đỏ với những cái vị bề lá đỏ như thế này anh em đánh xanh chín hoàn toàn bình thường kể cả những cái bộ vị à, bài rồng đỏ bài rồng đỏ người ta cả gáy cả lá đều là màu đỏ thì đánh cũng rất là bình thường anh em nhìn này soi màu luôn đây mình sẽ rơi cho gần cho anh em nhìn để xem các bát này soi được cả màu luôn à, anh em nhìn thấy màu đỏ không ạ mình sẽ để gần cho anh em nhìn nhé đấy anh em nhìn thấy lá bài có rõ ràng màu đỏ không ạ đấy đây là con bát có thể soi được cả màu nữa thì à, anh em đánh hoàn toàn có thể yên tâm với những cái bộ vị màu anh em không cần phải lo gì cả thuốc lá thăng long vina đều có thể đánh được lẻ đánh nổ bảng vị luôn anh em nhé anh em có thể đánh nổ bảng vị luôn lẻ ba đỏ một xanh này đấy chuẩn xác 100 phần trăm nhìn rõ màu sắc luôn sấp đôi à, ba đỏ một à, xanh đây sấp đôi chuẩn xác 100 phần trăm anh em ra vào tiền hợp lý là không bao giờ nổ với những con bát này thì anh em sạc là chế độ sạc từ nhé sạc từ sạc đế đây tôi sẽ ví dụ cho anh em xem cái cách sạc anh em nhìn này Đấy. cắm sạc vào anh em nhìn thấy đèn không đèn là xanh nhé khi anh em để bát vào này nó sẽ là đèn đỏ nhấp nháy nghĩa là bát của anh em đang sạc rồi sạc khoảng 4 tiếng là đầy nhé 4 tiếng là đầy Đấy. sạc đầy bát anh em đi đánh thì uh, hoàn toàn có thể yên tâm nếu mình không có kỹ thuật thì à, làm cách nào để chơi Đấy. có kỹ thuật thì người ta sẽ phím cho anh em bằng cái à, màn dây này sau đó sẽ báo tai nghe cho anh em báo là báo tai nghe nhé báo điện thoại tai nghe à, đấy chứ không phải là báo những cái phím rung như trước điện thoại tai nghe thì tí nữa mình sẽ lấy cho anh em xem điện thoại tai nghe đấy, gồm một điện chiếc điện thoại một cái tai nghe siêu nhỏ mình sẽ gọi điện cho nhau báo ở nhà đấy, báo tai nghe siêu nhỏ rất là đơn giản Đấy, sạc anh em sạc này nhìn này đế sạc này sạc từ 100% rất là kín đáo không như những sạc kẹp sạc kim như trước là sạc từ 100% nhé bát của T Casino thì bao test tất cả cho anh em kể cả không may vỡ thì cũng ờ, không bao giờ lộ hàng ra cả rất là chắc chắn đấy anh em sạc như thế này còn ờ, đây mình sẽ chỉ cho cái anh em cái cách mà khi anh em ờ, vào cuộc chơi trực tiếp đấy, anh em không có người làm kỹ thuật thì anh em sẽ sử dụng trực tiếp con điện thoại của anh em với những con điện thoại của anh em như thế này anh em sẽ sử dụng phần mềm e camera anh em nhìn này tôi đã tải sẵn phần mềm e camera y dài camera nhé về máy mình sẽ cần thêm một cái cục wifi nữa Đấy. mình sẽ tự động bắt cái cục wifi này sẽ hỗ trợ anh em bắt à... Đấy, anh em chỉ cần bật lên wifi nháy cái này là đang phát wifi rồi nhé cục wifi này rất nhỏ gọn anh em có thể đút trong túi quần túi áo thoải mái Đấy, mang đi kết nối cái phần mềm e camera này cách kết nối rất là đơn giản anh em mở wifi lên này anh em mở wifi lên Đó. anh em nhìn thấy cái chữ dài dài này không ạ cái chữ dòng dài nhất này chính là wifi của e camera Đấy, anh em sẽ kết nối với e camera Đấy, cái mật khẩu này thì xin phép mình uh, không cung cấp cho anh em được khi anh em mua mình sẽ cung cấp cho anh em cái mật khẩu của uh, wifi e camera thì uh, em chỉ việc kết nối với cái wifi đấy là anh em sẽ đánh được con bát này ok khi anh em kết nối xong thì anh em sẽ đánh bằng con bát này bằng trực tiếp cái màn điện thoại của mình mình chỉ việc vào phần e camera đó, em ấn start anh em nhìn này thấy chưa đó ok đấy, anh em nhìn thấy không ạ tạm thời sử dụng nhé nhé đấy khi kết nối xong anh em nhìn này mình sóc cái anh em sẽ nhìn rất rõ nét qua màn hình con điện thoại của anh em nhìn rõ ràng là ba xanh một đỏ à tứ tử nữa anh em mình sẽ à, sóc cái lại cho anh em nhé đó anh em nhìn này tứ tử tứ tử đây là một tiếng tứ tử đỏ nhé Đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em nhìn qua màn hình qua điện thoại có thấy không ạ tứ tử đỏ để lui lên cho anh em một chút tiếp tục sóc cái này ba xanh một đỏ nha lẻ tất tay tiếng lẻ cho tôi đấy rất là rõ nét thì đấy là cách sử dụng uh, cái cục wifi này kết nối với điện thoại của anh em thì anh em có thể đánh xa không khoảng cách bằng cái cách này thì à, chi tiết cụ thể hơn anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhé à, mọi thông tin hoặc là có gì thắc mắc thì anh em à, có thể à, liên hệ với Tuân Macau hoặc là comment xuống phía bên dưới để à, được à, tư vấn cụ thể hơn anh em có thể lên trực tiếp cơ sở mình để thử hàng nhé anh em có thể mang vị mang đĩa của anh em đi còn mình chỉ mang bát và wifi ra thôi để đánh cho anh em xem Đấy anh em người thật việc thật địa chỉ rất rõ ràng này cơ sở mình địa chỉ rõ ràng báo trên màn hình luôn địa chỉ cơ sở rõ ràng đấy anh em nhìn trên màn hình có thể thấy được Đó. thì anh em cứ lên đúng địa chỉ uh, của mình ở bến xe mỹ đình hoặc là trong sài gòn thì anh em sẽ lên bến xe miền đông thì uh, đấy mình sẽ tư vấn với mỗi con bát khi gửi cho anh em thì mình đều có tem phiếu bảo hành cùng với một cái tem mát bảo hành cho anh em anh em muốn bảo hành chỉ cần mang mang theo cái tem bảo hành và một cái cáp này nữa các bảo hành này nữa thì là anh em sẽ được bảo hành bảo hành lên đến 6 tháng nha anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino xin chào toàn thể anh em nhé